Không biết là ở đây có bạn nào đam mê siêu xe không nhở? Nói thật đi, bạn đang kết con nào rồi? Đầu tiên là The Kia EVX Concept Trước tiên chúng ta cùng đến với chiếc xe sang xịn mịn này nhé với ý tưởng chưa từng có ở bất kỳ chiếc xe nào trước đây khi thiết kế chiếc cabin có thể xoay. Tính năng này được gọi là xoay toàn cảnh. Nhìn ngắm cảnh cứ phải gọi là sướng hết nước chấm. Còn gì tuyệt vời hơn nếu dùng nó vào việc đi dã ngoại cơ chứ? Hay tới những nơi như là gần hồ hoặc là trong công viên Thậm chí đặc biệt hơn, nó còn cho chiếc ghế sofa phía trước xe trông không khác gì cái phòng khách ở trong một chiếc xe cả. Thêm nữa là di kính chắn gió phía trước để cho mũi vào thì nó sẽ có những cái trải nghiệm quá chi là thực tế luôn. Tầm này thì cần gì chắn nữa đâu, hứng chọn thiên nhiên thôi nhỉ. Và đó cũng là điều người lên ý tưởng đã nghĩ, bởi vậy đã làm cái cửa kính lớn, một khi mở ra thì không khí trong lành phải biết. À đấy là mình nói ở những nơi trong lành nhá, còn những nơi khác thì cũng khá là bla bla đấy. Phía sau xe cũng có hai ghế bành và nước, nhưng mà không phải nước đóng chai mà là hẳn một cái máy nước tự động y hệt như ở nhà. Để cốc đó và thế là nước chảy ra, hiện đại quá thành ra không quen. Hi hi. Cả chiếc xe như một thể trong suốt, đi ô tô mà ngắm cảnh Full HD như đi xe máy vậy, chẳng bị chắn tầm nhìn gì nên là cứ tẹt ga thôi. Có ai ở đây thích đi du thuyền không? Nếu có thì chiếc xe mình xem nói đây chắc chắn sẽ khiến bạn gục ngã. Cùng tới với em nó ngay thôi. The Maserati Salon. Đây là một tác phẩm của nhà thiết kế Gloria. Siêu xe có 102. Cô đã lên ý tưởng cho chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện với hệ thống đèn siêu đẹp mắt. Nhìn tổng thể chiếc xe là một màu xanh bóng đến mức soi từng lỗ chân lông có khi còn được luôn ý chứ. Điều làm cho em nói đặc biệt cũng như mình đã nói về sở thích du thuyền của các bạn thì toàn bộ phần trung tâm của ô tô có thể tháo rời. Bạn không nghe nhầm đâu nhá, nó hoàn toàn riêng biệt và lắp được vào chiếc du thuyền Maserati. Sau đó thì đi du thuyền trên mặt nước một cách trơn tru. Chưa thấy cái du thuyền nào mà lạnh ngầu như này các bạn ạ. Hiện tại những dòng xe Maserati khác có giá từ 6 đến hơn chục tỷ Việt Nam đồng. Với những công nghệ tối tân 2 trong 1 thì bạn đoán chiếc xe này nếu được sản xuất mang ra thị trường thì giá của nó sẽ bao nhiêu? Xe tải sấm sét Nếu mà để đặt lên bàn cân xem ai ngầu hơn thì chắc con xe này đứng thứ hai không ai dám nhận số 1 luôn á. Với màu đen ngầu nhất quả đất cùng thiết kế cánh rơi trên nóc xe Bạn nghĩ nó để làm gì? Để cho đẹp thôi à? Không không, nó là một tấm pin mặt trời để sạc pin cho xe Đồng thời nó cũng là một cái mái che cung cấp bóng râm cho những chuyến đi mà muốn nghỉ ngơi một cách nhanh chóng như là cắm trại hay là câu cá Vậy nên chiếc xe này cực kỳ thân thiện với môi trường Nhìn anh khôn ngầu thế chứ hơi bị hòa đồng đấy Một siêu phẩm địa hình Điều này giúp thích ứng với mọi địa hình, các cuộc phiêu lưu bằng phẳng gồ ghề anh đây cần tất bên cạnh đó nó cũng có khả năng biến hình đỉnh cao nữa đấy nhá combo đủ luôn tạo ra bậc thang cho tới biến từ 4 thành 6 bánh và chiếc xe này được thiết kế ở Los Angeles với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô thì công ty này đã mang tới một ý tưởng cực kỳ chất chơi Bugatti Verrier Royal. Nếu đang đánh giá vẻ lạ mắt thì bạn không thể bỏ qua con xe với hình dáng độc đáo này Chiếc xe được coi là du thuyền sang trọng dành cho đường phố bởi vì nó được kết hợp tính năng của một chiếc du thuyền với Bugatti. Nó có một cái đuôi thuôn dài như một chiếc tàu cao tốc và cái phần giữa xe thon vào như thể eo người mẫu vậy. Nào mà có cuộc thi sắc đẹp thì nhớ hú em này nha. Với cơ thể siêu cân đối, eo đẹp Giáng sinh thì chắc chắn là sẽ qua được vòng gửi xe rồi. Ngoài ra không thể thiếu cái cửa sổ trời màu đen trên nóc được, nó quá chi là đẹp. Toàn thể chiếc xe thì không còn gì để bàn. Với ý tưởng thiết kế kinh khủng khiếp hỏa hôn này thì đến giám đốc Bugatti cũng phải thẳng thắn và khen ngợi chứ. Nhưng mà thành thật mà nói, nó có thể còn nằm xa kế hoạch của Bugatti hơn so với suy nghĩ, mặc dù đó là một ý tưởng thú vị. Vậy nên có lẽ chúng ta phải chờ dài cổ rồi. Thêm điểm là chiếc siêu xe này sẽ hoàn toàn chạy bằng điện, an toàn thân thiện môi trường. Tất nhiên, nó là ấm trong một tương lai cũng không gần lắm. Nghe tới cái tên Lamborghini thì chắc nhiều người biết rồi hãy nhắc đến là gắn liền với Rickit bởi giá thành toàn ở xương xương 10 tỷ đồng. Nhưng đây chỉ là cái giá xe ở Mỹ thôi, chứ đem về Việt Nam thì cứ nhân 4 lần đấy nhá. Và lần này mình muốn nói đến con xe Fantasma, có nghĩa là con ma. Chiếc xe có hình chữ Y, ấn tượng nhất là đằng sau trông vô cùng lạ lẫm như hai cái cánh bướm. Hơn nữa, cái bánh xe còn tạo 5 cái hình lục giác tạo điểm nhấn cực kỳ tinh tế. Phía trước có một tấm kính chắn gió lớn phủ lên nóc xe làm cho nó trông hoàn toàn tàn bạo Đấy là ai nói chứ mình thì thấy ngầu bá cháy luôn. Chưa dừng lại ở phiên bản màu đen, mô hình màu cam thậm chí còn ngầu hơn nhiều. Hãy tưởng tượng một ngày nhá, bạn đi con xe này ra đường thì còn gì mà hối tiếc. Nhưng mà dù là trong mơ hay là thực tại thì chắc cũng còn xa lắm. Chiếc xe còn đang nằm trong bụng mẹ chưa biết bao giờ mới ra đâu. Nếu bạn là tín đồ Apple thì đừng xem chiếc xe này vì nó sẽ khiến bạn điên đảo, mê chữ E kéo dài luôn đấy. dễ Apple Project Titan. Bản concept không chính thức này được đăng tải bởi một YouTuber máu công nghệ, người đã thiết kế chiếc xe này cùng với một số thành viên khác trong nhóm. Chiếc xe đi kèm với tính năng lái hoàn toàn tự động, dùng iPad làm bảng điều khiển trung tâm và được trang bị công nghệ táo luôn. Về hình dáng thì không còn gì để bàn nữa các bạn ạ, nhìn cái là say đắm luôn rồi. Thiết kế khoang xe và cái cửa xe đều là trong suốt, chắc phải xin thêm túi nước chấm, chứ nhìn xong còn tí nước chấm nào đâu. Tuy nhiên để đợi đến khi chiếc xe thực sự mang đi ra ngoài thị trường thì phải ít nhất là năm 2025 hoặc năm 2028. Một điều chắc chắn là chiếc xe này sẽ làm mưa làm gió cho bà xem. Electric Alfa Romeo Siêu xe chạy điện này mới được tiết lộ là kết quả của nhà thiết kế ngoại thất hàng đầu tại Munich. Nhìn chiếc xe này như một bản thẻ liền, không có cửa hai bên như những dòng xe khác. Vậy người ta sẽ ngồi vào đó như nào đây? Thay vì dùng cửa truyền thống thì toàn bộ phần trên của chiếc xe sẽ tách ra để cho người lái và hành khách vào trong. Đúng là sáng tạo thì không có điểm dừng các bạn nhỏ. Bên cạnh điểm đặc biệt đấy thì bánh xe hợp kim có 5 lỗ tròn tương đồng với quả cầu bầu trời. Nếu bạn đã từng biết tới dòng xe của Alfa Romeo thì sẽ thấy hầu hết đều, đều được thiết kế 5 hình tròn như vậy. Hầu hết chứ không phải là tất cả nhé. Chẳng hạn như chiếc xe Alfa Romeo Giulia đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam này thì bánh xe sẽ trông giống các dòng xe ta thường thấy Quay lại cùng với chiếc xe kỳ lạ kia thì đèn pha của nó trông giống như là một phần của vỉ nướng vậy. Nhưng mà đừng mang thịt ra trước đèn nướng là đói nguyên cả ngày đó nha. Và nó có một logo được chiếu sáng ở phía sau, trông như thể đang kết nối các đèn đuôi ở bên phải. Ở đây mình cũng muốn đề cập đến một phiên bản khác là Alfa Romeo Montreal. Con xe này được thiết kế bởi Lucia Serafini. Nó bày tỏ lòng kính trọng đối với hai chiếc xe thể thao Alfa Romeo được sản xuất từ năm 1970. BMW M4 Camper. Nghệ sĩ Brad Bruce đã tiết lộ một mẫu xe thu hút mọi ánh nhìn, BMW M4 Camper. Được biết đến với những mẫu xe ý tưởng độc đáo như chiếc xe Safari Tesla Roadster của mình, nhà thiết kế đã tạo ra một chiếc xe mới thể hiện sự sang trọng vượt trội bằng cách kết hợp một chiếc thể thao của BMW với một chiếc xe kéo cắm trại. Họ đã khoét hầu hết phần sau để nhường chỗ cho một thùng đồ cắm trại. Bên trong là một chiếc giường một cặp tấm pin mặt trời và bếp nhỏ. Xe cắm trại thì quá quen thuộc rồi nhưng mà chiếc xe mà thiết kế nguyên một cái thùng khoét bên trên thì đích thị là lần đầu tiên. Hơn nữa, nó cũng là một chiếc xe địa hình khi được gắn cái lốp địa hình có thể cân mọi mặt đường. Nghĩ tới đây thì nóng lòng muốn đi cắm trại lắm rồi các bạn ơi. The Next Day by Liz Co. Chiếc xe này gọi là vào ngày hôm sau, chắc là sau nữa, sau mãi cũng chưa được dùng đây mà. Công ty Lincoln, thương hiệu xe hơi Thụy Điển của Trung Quốc đã công bố con xe này Mặc dù đó là chiếc xe lý tưởng chính thức của công ty, chúng mình vẫn đưa nó vào danh sách này bởi vì là hoàn toàn chưa có cách để làm ra một chiếc xe thực tế. Sở hữu cửa cánh bướm ở hai bên trông thật cuốn hút và cả mái che hoàn toàn bằng kính cùng nhiều nước gấp ở thân xe tạo nên sự đột phá cho nó. Vào khám phá trong xe xem có gì nhỉ? Nội thất thì là cái ghế nhung màu xanh và một bảng điều khiển màn hình rộng. Nó có một cái vô lăng khác hoàn toàn kiểu tròn truyền thống, nhỏ gọn hơn và hiển thị luôn tốc độ trên đó nói chung là đẹp thì đẹp đấy nhưng mà có sản xuất được hay không thì mới là vấn đề